ra hay bán là những cái đồ gì đang cũng chưa, chưa rõ nhiều quả dừa Xăm bay đi Có nói được tiếng Việt không? Việt Nam Việt Nam vô Quả này là tiếng tiếng Lào gọi là gì? Tiếng Lào Hà Văn Cô Hà Văn à. Là anh Ngân Hà Văn Hà Văn Kỳ Nâng lô là Hà Văn Kỳ Ờ, nâng lô tí nữa ra mua rồi ăn bò ăn bò ăn xoài bò ăn hai mươi ngân hai mươi ngân lao ăn à, ngân việt ăn mẹ ngân việt thôi ăn ngân việt không ngân việt tao ăn à, ngân việt ao lúc tao tao mang nỉ nè tao mang nỉ à, áo này bằng hết tối ngân tối ngân tối ngân việt ngân lao ở à, Việt Nam Việt Nam à, ừ. quả dưa Lào này rất là to mọi người ăn thôi ăn thôi để cho mọi người xem đây là quả dưa lào đây to cực kỳ nó khác với quả dưa bên à, Việt Nam mình tí nữa à, ra mua một hai quả ủng hộ chị người Lào thì à, tí nữa Giang đổi tiền đấy và đặc biệt ở bên Lào thì Giang thấy là mọi người là không lắp biển số gì cả hầu như xe máy không lắp biển số mà học sinh đi xe thì rất là nhanh sắm bay đi mà đi cái này là cái này gì là cái gì đây của lào thế à? mòn cái này là cái này răng thế là lạ là không biết là lào sẽ dùng cái món gì gia vị à như kiểu hạt tiêu ấy nhỉ không phải hạt tiêu ừ, cái này như là thuốc này Ừ. cái này là hoa hoa hoa để uống à cái này để uống à không phải để trồng để cây hoa à cái này là trồng để là hoa một tí nữa à, một tí tiếng, nữa chúng ta à, tiếng uh, English tiếng English dạ. ba hướng nào ok oh, English uh, English là title title dạ, dạ, list ờ, list một chút thôi một chút thôi Sankit Sankit à Sankit Đừng biết Đấy, được Đừng biết nên mấy anh em ờ, đồng bào người nào tôi sẽ ăn à, ờ, cái món ờ, ăn nữa này thay xào này xào cái xào thì cái chặt xem tin điện kín xào đó cái này nó ăn lâu cái đi là cái đâu gọi là kín chi lạp sẽ quan trọng đó. Chính là chính sẽ là cũng cũng như là mình nói là chính là ăn bia, hạt cây ở đâu. Ờ. Đây, cái sao thay vậy rồi? Chính mua là mua là một loạt một cái thạc một thạc hủ chú cái này là vừa nướng vừa ăn lẩu luôn nhúng luôn ở trên cái bếp này nhé mình được rồi. để cho mình đấy thái ông sáng lên thái để cứ cái này thì cảm ơn thịt thì giới thiệu cho mọi người luôn tí nữa thì chắc chắn mọi người sẽ chung với nhau thôi tôi anh một thôi đó Đây là thịt bò này thịt lợn thịt lợn sáng tay càng này được นั่นควันอะไรเยอะๆมาเสียควันหามันเนาะเดี๋ยวที่มันใช้มันโอ้โหcái này là cái gì đây chế chị chế chị ơi mày mò đó quan man mò mày còn này cái này là hai cô bé người lào nhưng lại không biết tiếng ờ, việt hay mình ấy. Ô, thai, thai. Cái này bà con này là biết một chút tiếng việt thôi lắc bệnh cái này lắc lắc bệnh này tiếng nào đó là phải tiếng nào tiếng biết à tiếng nào tiếng nào ít biết ít ít à nói ờ, tiếng việt thì ít thôi ờ, tiếng việt ít thôi <laughs> thịt lợn tiếng nào là gì tiếng nào thì Kim Sơn Lạt Kim Sơn Lạt Kim Sơn Lạt ừ. Kim Sơn Lạt Kim là thịt lợn ừ. thì nó giống hết ờ, à, con dế à sang ờ, quân sang ờ. quân sang quân cơ bên nào là đủ các bạn thân mến, hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, tỉnh à, Sâm ria của Lào Và cái tỉnh này cũng khá là nhỏ thôi Hôm qua thì à, Giang cũng à, chưa ghi hình cho mọi người xem được về cái cuộc sống của người đồng bào Lào bên này có những cái gì à, văn hóa khác biệt ở bên Việt Nam như thế nào buổi sáng ngày hôm nay thì à, Giang sau khi mà nghỉ ở phía đằng trong kia cùng với mấy anh người Lào hôm qua Giang có giao lưu với mọi người cái sáng ngày hôm nay thì Giang muốn chia sẻ với mọi người một chút về cái cảnh quan ở bên Lào như thế nào và cũng ờ, chia sẻ với mọi người là giá xăng ở bên Lào xem nó có đắt hay không nhé đây thì đang thấy là mọi người đây là có một cái chợ Lào đây thế bên trong này chợ Lào ở trong này để à, xem đồng bào Lào người ta bán cái gì nhé kinh nghiệm mà nếu như mọi người mới sang Lào ấy mà đưa cả xe máy sang thì mọi người phải có hộ chiếu và đăng ký còn nếu mọi người mà không có hộ chiếu mà chứng minh thư mọi người chỉ đi được trong này có một cái giấy thông hành nữa sau đó mọi người phải quay về ngay một hai ngày đấy tùy mọi người đăng ký đây khu vực này là chợ mình vào hỏi một chút là Lào xem người ta bán cái gì những ờ, thực phẩm này, những cái đồ ờ, khô nào nào Samadi Samadi ừ. quả à, này à của quả này của cà này cà lao khoam lao không sao thì sao khứa à, cũng là hoặc là cưa ừ. đấy carrot à, cũng như gần như kiểu ờ, tiếng anh ấy mọi người <laughs> carrot carrot tiếng anh ăn mắc lên à. cà chua cà chua thì uh, mọi người sẽ nói là măng lên không bao giờ cà chua cà chua à, măng nào măng nào ừ. ờ, từ nào mấy mà mình dịch tiếng thái thì nó là, là lạnh nhưng mà ở bên này đây thì người ta gọi là quả chanh lemon english lemon ừ. việt nam quả chanh và chanh của chanh măng nào đây là có cái cải bắp này ớt này phết ướt Đấy. cũng ờ, gần giống giống nhau mà ướt ớt ớt ướt ờ. quả ớt quả ướt quả ớt đây là gà này tục cay tục cay cay cay con gà tục cay cũng cũng à, con lợn rồi con lợn đấy chị này còn nói <laughs> tiếng việt này Để biết biết tiếng việt ít à biết biết ít à, ừ. à Thế là chị cũng đã nói chuyện với người Việt Nam nhiều rồi đúng không? Ừ, người Lào À người Lào nói nhỉ Nhưng mà nói được tiếng Việt là tốt đấy ừ. Giỏi đấy Việt ít ừ, Không Lao không Việt là ok Đấy, như các bạn mà sang đây để uh, du lịch hoặc là ấy chơi thì mọi người nói được tiếng Lào thì càng tốt mọi người ạ. <laughs> Bán thì không biết là bao nhiêu tiền một cân nhưng mà Giang thì hôm qua cũng cũng ăn ở phía bên trong kia. Phía bên này uh, cảm ơn đấy, Giang ơi. Trên đây mọi người đã bán những cái ờ, giày dép sang đi Giày dép thì không có gì mọi người Bình thường mà ở phía bên ờ, Lào này vào ờ, Chủ nhật hàng tuần ấy mọi người cũng có một cái chợ phiên để mọi người giao lưu một chợ phiên khá là vui và đặc sắc luôn nhưng mà phải họp vào chủ nhật cơ tiếc là hôm nay không phải chủ nhật nên là ra cũng không không họp đây là quán ăn sáng người Lào này vào mua cốc nước uống này người Lào hay người Việt bay đi gọi là bay đi lạnh có nhiều khum khum này khum nào này hòn ừ. hòn khum còn khum thế nữa chung là để mà nói giống hết tiếng Thái thì mình không thể khẳng định được nhưng mà nó chỉ tương tự khoảng tầm 7 à, 80 phần trăm thôi 70 phần trăm ok nè okay. xem cái lạnh uống này oh, tinh có đầy đủ hết như Việt Nam mình thôi bia này bia Lào này bia Lào, bia Lào là khum bò húc thái không thấy nhỉ đây là à ừ, bò húc bò húc này cắt thịt à ừ, thịt à như là gì không cho ở đây đây đây đây ý, ý. Lào bia Lào bia Lào đúng không bia Lào ố oh, bia Lào cho mọi người xem cái này là cà thìn cà thìn đúng không em lòi em lòi em lòi em lòi thép thép à thép à Chẹp à? ô oh, có cả phở Lào này Phở Lào Phở Lào Ờ Thế đã ăn nữa mình Phở Lào ừ. Áo ăn Áo ăn rồi à? Cay không? Ờ, phết, kín phết Bò, bò, bò, kín bò, bò okay, Cái thôi okay. Là ăn gà hay ăn bò Phở Lào, phở Lào Phở Lào, phở Lào, nhưng mà không ăn cái đâu Ăn bò, ăn bò Này chắc con con con gái của cô ấy Lục Nhinh Lục sai đó ờ, xong xong cơn à, cháu là là con gái của chị ờ, ngồi đợi ăn bắt phở lào thế nào đã Nãy là giang có hỏi đồng bào lào là cái cái đũa đôi đũa này nói tiếng lào nào thì đồng bào bảo thu nó cũng gần gần như tiếng thái đen ấy gọi là thú thu đây uh, buổi sáng thì giang chia sẻ mùi lâm về cái phở lào như nào nhá miến này thì đang ờ, thấy nó giống giống như kiểu ờ, cái ấy của của Việt Nam mình ấy nên nó có những kiểu ờ, mình ăn phở Việt Nam ấy rồi bò bên này thì chắc bò cũng giống nhau đâu Đấy, có cà chua này đó sáng rất là nhiều rau luôn đấy có chanh này chanh tiếng Lào là nao đấy măng nao có chanh sang bên này thì uh, mọi người có thể giao lưu với đồng bào uh, ăn uống như hôm qua thì giang có giao lưu với anh em uh, đồng bào con trai con gái cũng có nhưng mà hôm qua thì uh, say quá gọi là máu lẩu đây là say quá mình không không không quay ghi hình cho mọi người xem được sáng nay mình đi chia sẻ một chút cái cái cái huyện mình ở trấn ra xin mời một người nhân đây chuẩn lào rất là ngon luôn thử thế nào uhm. <clears throat> mời mọi người ăn à, sáng với răng nhé quên mời à, cô chủ quán mọi người 50 tiếng Lào mình cũng không, không rõ là người Lào ăn đây ở khu vực này đồng bào Lào nói tiếng Việt khá là tốt hôm qua mình gặp mấy anh hầu như là nói chuyện tiếng Việt khá là tốt và cũng có những anh mà sang Việt Nam đi học được một hai năm sau đó người ta sẽ làm hướng dẫn viên du lịch ấy Và cái tỉnh này thì Giang thấy là có một cái sự kiện rất là nổi tiếng và nhiều người biết đến đó là cái hang động mà hoạt động bí mật ngày xưa của cách mạng Lào cũng như là uh, của một vị uh, mình nói là vị vua ấy mà lấy uh, con gái vua Bảo Đại ấy Thoái vị là mà đời thứ 13 mà vua Bảo Đại con gái Hoàng thân đấy mình hay gọi Hoàng thân là ở chính ở tỉnh này này mà Giang lại không ghi hình cho mọi người cũng như Giang chia sẻ người Lào với người Việt thì nó cũng tương đồng nhau chỉ gọi là khác ngôn ngữ thôi về văn hóa thì cũng là mình nói là uh, gì nhỉ không rút ờ, về về ờ, cái, cái nét sinh hoạt rồi như ờ, ngày lễ hay là ngày cổ truyền gì đó nhất là vào ngày mùng tháng tư này là có 14 15 gì đây có lễ hội té nước rất là vui đấy. Nếu mọi người sang bên này mà kịp thì tham gia rất là vui. Như nãy Giang chia sẻ thì đang có ngồi ăn phở của người đồng bào Lào đây Phở cả bò húc là hết 33 nghìn tiền kíp Lào Tính ra tiền Việt thì rơi vào khoảng à, uh, 60 nghìn đấy mọi người tiền Lào đang còn giá trị hơn tiền Việt đấy mọi người còn về à, đổ xăng thì Giang chưa biết là bao tiền một lít Bây giờ mình sẽ ra đấy để đổ xăng cho mọi người nhé Một lít là bao tiền ở bên Lào Tính như tiền Việt để cho mọi người cùng dễ hiểu k e e e m tiếng Việt mà chết từ Thank you Coi như à, mình đổ thì 30 à, thì kíp được một lít tư qua đây à, rằng vào xem cái chợ này xem người đồng bào Lào người ta có bán cái váy Lào không lại váy truyền thống ấy. đồng bào Lào là hay mặc váy truyền thống mà khu vực này à, bán mặc áo này, ổn rất nhiều nên như thì à, à, chị này đang mặc váy là váy lào đây này Đấy. còn con trai thì bình thường váy truyền thống xăm samba đi chả dạ. dạ. bán rất là nhiều đồ dép này đây là người ta cũng ghi 25.000 tiền Lào áo trẻ em này somebody somebody đây, thì à, quán này em này bán cũng rất là nhiều nhưng mà bán váy lào thì lại không thấy có như mọi người hay mặc những cái quần như này lắm Quần này nó mát Là cái quần này là của người à, Nhật người ta cũng hay mặc Váy Lào thì đang thấy là không có mọi người à? Để đây người ta không không không bán làm cũng măng ờ, này muốn măng không lau chẳng nó may nó may nó may xong rồi đi tiếng uh, lào là sầm mạnh kiểu cây mà người, kiểu cây măng ấy con được à con bông à ờ, Việt Nam Việt Nam Việt Nam ừ. Việt Nam xin chào mình cả à. miền miền miền những cái áo này mọi người bán là hầu như là cũng cũng mặc bình thường của người con trai con gái thôi bên Việt Nam mình thôi còn cái váy truyền thống là của bác ấy kia mặc không có mọi người tìm hơi khó Ngồi sang đây có thể đi vừa chơi vừa tham quan mua gì thì mua Mình biết cửa hàng này người ta không, không thấy bán Bán thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người thôi cái váy truyền thống nó váy truyền thống mà nó còn đẹp mà nó còn đắt tiền nhưng mà nhá. có một cái váy ờ, đồng bào lào ấy váy mà ngày xưa uh, mà người hay múa cái điệu múa lăm vong hay là cái váy sầm nưa đấy bây giờ chắc là mình sẽ ờ, di chuyển sang bên phía tỉnh sầm nưa thì bên đấy sẽ rộng hơn và sẽ sầm uất hơn và vui hơn nhé tỉnh này thì nó hơi nhỏ một chút để cho mọi người theo dõi cái này mọi người như kiểu là chợ Việt Nam mình người ta họp họp lại là người ta sẽ như kiểu cái khu vực dành riêng cho đồng bào là đến để bán những cái đồ nhưng bên Việt Nam mình cũng vậy thôi còn chợ phiên thì như đang chia sẻ mọi người là vào chủ nhật cơ hàng tuần thì người ta mới à, ra chợ phiên Đấy. thế nó rất là vui còn ngôi nhà mà truyền thống của người đồng bào lào thì mọi biết biết rồi hầu như là mái nó như kiểu người thái thế này nhà Đó, những căn nhà mà mái nó như này nữa những nhà sàn cổ người đồng bào ờ, lào thì nó tự tựa những cái nhà nhỏ nhỏ như kìa đấy người trước mà mọi người hay xem ở trên uh, truyền hình mọi người biết căn nhà sàn cổ người đồng bào lào ấy Thế cái thị trấn này nó chỉ quanh nhỏ nhỏ này thôi Đấy, huyện nhưng mà rất chi là dân ở thưa thớp mọi người nó không ở như kiểu bên Việt Nam mình là nó chi chít mặt đường này đâu và lại ở đây thì mọi người biết là văn hóa của người đồng bào Lào thì người ta đi xe máy này là ít khi người ta còi lắm kể cả những nơi mà thưa người hay là đông người ít khi người ta dùng còi đó là văn hóa nên rằng rất là thích Đấy, không bao giờ dùng còi nhé đi lúc nào cũng cảm thấy là yên tĩnh như ở bên Nhật thôi còn nếu mọi người mà không tin ấy, thì mọi người có thể sang đây trải nghiệm và Giang sẽ xuống Sầm Nưa hoặc vào viên Chăn nơi mà nó đông đúc, đông dân cư để cho mọi người có một cái video trải nghiệm để mọi người chia sẻ về cái văn hóa phong tục tập quán của người đồng bào Lào làm về giao thông, văn hóa giao thông của người ta như nào tốt như thế nào nha mọi người nhé để cho mọi người cùng uh, rõ hơn đấy này Giang chỉ uh, sáng ra ghi hình rồi ăn uống rồi là cho mọi người biết về xăng giá xăng của người bên Lào là có đắt hay không đắt hơn bên Việt Nam một chút tiền Lào thì sẽ giá trị hơn 100 kíp thì nó rơi vào một à, trăm bốn mươi à, mấy nghìn tiền uh, Việt Nam đấy 145 bây giờ nó cũng xuống ngày trước là lên rất là cao mấy năm nay là tiền Lào cũng xuống rồi video của Giang thì cũng uh, xin phép được khép lại đây nhé mọi người nhé Xin uh, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video kế tiếp Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn trong quá trình mình sang bên này